Xin chào tất cả anh chị à, đang xem kênh của em Tấn Phạm Bất Động Sản Hôm nay em xin à, chia sẻ với một cái câu chuyện mà em à, đi đầu tư Hôm trước thì có đi đầu tư ở một cái khu vùng ven Nó được gọi là giáp thị trấn của Bến Cát, Bình Dương thì Hôm nay em sẽ chia sẻ qua một số cái câu chuyện là về cái dự án Đây, như trên màn hình anh chị đang xem Đây là một cái dự án Mega City cầu đò Bến Cát thì hiện tại là cái dự án này rất là đẹp để nói về vị trí em rất là kết luôn mà em đây em không phải là môi giới anh chị nhé hôm nay là em đang chia sẻ cái câu chuyện mà em cùng với một số anh em nữa đi mua cái đất dự án này thì vị trí hiện tại thì em đang ở trên à, thành phố Hồ Chí Minh nhưng tại sao lại xuống tận bến cát mua ờ, câu chuyện này là nó có sự phân tích đầu cuối nhưng quan trọng là cái dự án nó không đây anh chị có thể xem trên comment Đấy, vị trí đẹp nhưng còn thiếu giấy tờ thì đúng thật là xuống ờ, một cái khu ờ, vị trí như thế này nó là vùng ven giáp thị trấn ờ, Bến Cát đây khu đô thị này Đấy, trung tâm của huyện luôn này ủy ban xã luôn này ủy ban của thị xã luôn này À, khi xuống đến nơi thì gặp ờ, một số anh chị về bên ờ, môi giới người ta cũng chia sẻ rất là nhiệt tình một cái câu chuyện là cái dự án này nó đạt được 3 tiêu chí thì cũng muốn chia sẻ tới ờ, tất cả anh chị đang xem kênh của em Tấn Phạm tiêu chí thứ nhất nó được gọi là tam hợp thì khi đi nghe được cái tam hợp này thì công nhận là nó rất là đẹp và rất là hợp tam hợp ở đây có nghĩa là gì thì à, thứ nhất là à, nhất cận thị nhị cận giang và tam là cận lộ Đấy, lúc đầu thì em cũng chưa hiểu cái câu này cho lắm tại vì em là nhà đầu tư mới mà thì à, sau một hồi uh, được cái bạn uh, môi giới bạn chia sẻ cho cái ý nghĩa của câu này thì hôm nay em cũng chia sẻ lại tới tất cả các anh chị nào mà chưa biết còn anh chị nào biết rồi thì có thể comment uh, chia sẻ thêm cho em Tấn Phạm một số kinh nghiệm về đầu tư thứ nhất nhất cận thị ở đây tức là nếu mà tính từ cái chỗ trung tâm của cái dự án này lại đến ờ, thị xã Bến Cát trung tâm thị xã thì nó chỉ rơi vào tầm em đo là rơi tầm 450 mét thì nó gọi là nhất cận thị đó là gần thị trấn và nhị cận giang thì giáp bên của nó là sông thị tinh đó. sông thị tính đó, giáp bên nhị cận giang giang là sông mà và tam cận lộ giáp đường quốc lộ luôn đó anh chị nhìn này. đây là một cái bản đồ vệ tinh thì em đang ờ, zoom to nó lên nhưng mạng nó hơi kém anh chị thông cảm và cái dự án này nó rất là đẹp nhưng nó đang bị thiếu một số giấy tờ lấy là trên comment người ta ghi và em xuống tận nơi cũng thế à, để im thì mình ờ, em là cũng mấy anh em là cũng làm tầm hai ba chục mảnh tại vì dự án này rất là đẹp nhưng ờ, do giấy tờ đang có trục trặc cho nên là em không thể đầu tư Đấy, và anh em cũng không ai đầu tư ở ờ, dự án ở đây rất là hiệu quả trong cái vấn đề là sinh lời Đấy. mình là nhà đầu tư anh chị cũng là nhà đầu tư thì anh chị cần cái sự sinh lời thì em muốn chia sẻ với anh chị là đây trên cái dự án này mạng nó hơi kém anh chị thông cảm để em uh, test lại cái mạng này rồi em chia sẻ tiếp với anh chị nhé xã nó nó nằm ở trên xã An Điền chứ không phải xã An Tây nhé xã An Điền xã An Điền Bến Cát Bình Dương đó thị xã à, tại sao mấy anh em ở trên thành phố mà lại đi tận xuống thành phố Bến Cát để đầu tư thì em chia sẻ luôn Ờ, các nhà đầu tư trên thành phố xuống đều có mục đích có lý do thứ nhất là cái dự án nó phải nhanh sinh lời ai cũng đầu tư cũng chỉ muốn nhanh sinh lời không thể nào đầu tư lướt sóng được nhưng đây là nhanh sinh lời anh chị thông cảm mạng nó hơi kém mạng nó quá kém luôn à, hiện tại thì theo thông tin đã được lên trên uh, báo và thành phố Bến Cát đang uh, nhanh chóng sát nhập hai cái xã là An Điền và An Tây lên phường để sau đó sẽ thúc đẩy lên thành phố Bến Cát à, thì đây là hai cái thông tin mà có thể hỗ trợ cho anh chị là đầu tư sinh lời một cách hiệu quả an toàn đấy đấy là hai cái vấn đề rất là mấu chốt luôn nó vừa là lên phường và vừa là lên thành phố đó. và đây là một dự án khi ra sổ rồi thì nó cũng lên một mớ tiền à. thì hiện tại thì cái mạng nó hơi kém cho nên em không thể nào vào bản đồ anh chị có thể tự vào bản đồ và xem và anh chị có thể đăng ký kênh của em Tấn Phạm bất động sản em đây kênh của em Tấn Phạm bất động sản này anh chị có thể vào đăng ký kênh của em Tấn Phạm bất động sản Đó. anh chị nhớ bấm link đăng ký kênh theo dõi em Tấn Phạm bất động sản chia sẻ một số cái kỹ năng đầu tư của riêng mình và anh chị có thể là comment chia sẻ một số kỹ năng đầu tư của anh chị tới em Tấn Phạm Bất Động Sản. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị. Hai lô liền. Đây anh ơi. Hai lô liền. Bây giờ bây giờ em tư vấn cho anh đường lớn nữa, Anh thích đường lớn không? Đường lớn này có lô này đẹp này anh này. A22 ô số 3 em nắm chính chủ luôn. 1 tỷ 390 bao hết ờ, tất cả là bao 5% ra số và cái phí dịch vụ mang về công ty 50 triệu là tổng giá bán là 1 tỷ 390 người ta đang chào tỷ tư tỷ tư năm chục còn đường N13 ờ, người ta đang chào tỷ rưỡi tỷ rưỡi năm chục này còn đường D8 với D2 là ngang giá nhau hai đường ngang giá nhau à, A22 ô số 3 đường ờ, đường D8 à. gần công viên trung tâm 1,2 hecta Lô dạ. mặt tiền ạ. À? Mặt tiền đường lớn 25 m. Còn thêm một cái lô này 110 m gần cái cổng D2 luôn. A10 ô số 4 à. là 1 tỷ 560 là 110 nhé đấy hai lô đẹp đấy em nắm chính chủ lên là chắc chắc nguồn cho nói chung bọn em để bán được một lô môi giới khó lắm thứ nhất á